xa quê nọ muộn xa quê ơi nghệ an bốn mùa nắng gió cấu ví dặm dệt hông nét chữ đắp bồi thêm màu mỡ những láng quê xa quê nọ muộn xa quê thấp thoáng hàng cau bên tòa nhà mới lời giận thương để người ở lại người xa quê răng mà nọ muốn xa quê nghệ an ơi nước biếc non cao về miền tây bản ngàn hương quả chín cả sông danh níu chân người